vàng và màu bạc uh, ờ, đáp ứng được sự lựa chọn của ờ, người tiêu dùng về sở thích màu sắc uh, trên này mọi người thấy là logo của Đông Phan Hoàng My được tạ rơm và nỏ 3D rất là nổi bật đèn sương mù tất cả hệ thống đèn đều được bao bọc ở bên phía bên ngoài một lớp vỏ giúp ờ, bảo vệ đèn ờ, tránh tình trạng va chạm sẽ ờ, gây ảnh hưởng đến đèn và đèn hệ thống đèn của dòng xe Đông Thêm Hoàng Huy này sử dụng bóng halogen có khả năng chiếu sáng cao cũng như là tuổi thọ cao bên trên này là ốp gió kiểu mới được thiết kế trên cabin của xe giúp cho xe vận hành và di chuyển nhẹ nhàng hơn được tích hợp ở bên hông giúp cho việc di chuyển ra vào của xe được thuận tiện và an toàn hơn bên dưới này uh, có uh, thiết kế hệ thống đèn uh, của bật lên xuống giúp cho người uh, lái xe cũng như là uh, các uh, bác lơ xe có thể lên xuống dễ dàng trong đêm tối phía trên này là uh, thiết kế gương uh, chiếu hậu của dòng xe Đông Phan Hoàng Huy thì gương chiếu hậu của dòng xe này được dùng với gương bản lớn bên dưới kết hợp gương cầu lồi giúp cho các bác tài có thể quan sát phía sau cũng như là phía bên hông dễ dàng hơn à, di chuyển và hạn chế các điểm mù tối đa tránh gây tai nạn trên khi lưu thông trên đường một điểm quan trọng nữa để làm nên à, một sự hoàn hảo của một chiếc xe tải đó là nội thất vậy thì sau đây mọi người cùng em trang khám phá thêm nội thất của dòng xe tải đông phen hoàng huy này có điểm khác biệt gì so với những dòng xe tải nặng khác nhé bật lên xuống của à, xe tải Đông Phen Hoàng Thi rất là chắc chắn có năng trong trượt rất là cao khi vào bên trong cabin của dòng xe tải Đông Phen Hoàng Huy này thì mọi người có thể nhìn thấy là hệ thống cabin của dòng xe tải này rất là rộng và thoáng mát với uh, thiết kế đầy đủ các tiện nghi cũng giống như uh, những dòng xe tải khác thì nội thất của dòng xe tải Đông phen Hoàng Huy này cũng có những uh, hệ thống uh, hiện đại được uh, trang bị như kính chỉnh điện rất là hiện đại và dễ dàng sử dụng ha tay cầm tay lái rất là dễ dàng mở nè ở đây có ờ, thiết kế khóa cửa, cửa tự động rất là an toàn một cái hộc nhỏ để ờ, các khách tài có thể đựng những uh, uh, vật dụng cá nhân cũng như là rác cũng vậy cần thắng cần số được uh, bố trí hợp lý những cái học để đồ nhỏ nhỏ rất là tiện lợi vô lăng của dòng xe Đông Phan Hoàng Huy này ờ, là vô lăng bốn chấu được thiết kế với ờ, mặt logo mạ nổi rất là đẹp và có trợ lực rất là dễ dàng sử dụng bên trên này là hệ thống tắp lô với hiển thị những thông số ờ, kỹ thuật cơ bản như đồng hồ km, đồng hồ xăng và đồng hồ tô pin giúp cho các bác tài dễ dàng quan sát và nắm bắt được những hoạt động của xe hệ thống điều hòa được trang bị ờ, ở xung quanh xe rất là thoáng mát phía bên trên này trần ờ, cabin của dòng xe tải Đông Phan Hoàng Huy này có một điểm đặc biệt là được thiết kế hệ thống đèn rất là nhiều giúp cho việc chiếu sáng trong hệ thống cabin được ờ, tốt hơn và cho các bác tài dễ quan sát hơn bên trên này là uh, thiết kế của hệ thống loa giúp vận hành các ờ, thiết bị ờ, giải trí ở phía sau này mọi người có thể thấy có một cái mặt kiến ờ, có được trang bị thêm ờ, rèm cửa giúp cho các bác tài có thể nhìn được quan sát ở phía sau thùng cũng như là rèm cửa có thể kéo lại khi mà bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào gây khó chịu hệ thống hộc chứa đồ rất là rộng rãi và thiết kế rất là tiện nghi mỹ gương chiếu hậu giúp cho nhìn được quan sát ở phía sau cabin thùng rất là đẹp ha một điểm trọng duy nhất ờ, và quan trọng nữa giúp cho nội thất của Đông Phan Hoàng Phi trở nên hoàn hảo hơn đó là thiết kế ghế ghế của Đông Phan Hoàng Phi được bọc da rất là êm ái bên cạnh đó còn có thể ờ, điều chỉnh được ờ, lên xuống rất là dễ dàng và ghế của đông dòng xe tải Đông Phan Hoàng Phi này là ghế hơi ngồi rất là thoải mái và êm ái kèm theo đó là một uh, chiếc giường đi kèm với hệ thống nội thất của xe giúp cho các bác tài có thể ngã lưng khi uh, cần thiết trong suốt quá trình đi trên một đoạn đường dài số lượng vừa rồi thì mọi người thấy là nội thất của dòng xe tải đồng phen Hoàng Huy này uh, có rất là nhiều điểm cộng cũng như là sự tiện nghi tiện ích cho người sử dụng đó là sự hoàn hảo mà dòng xe tải đồng phen Hoàng Huy này mang đến đó cũng là một điểm uh, quan trọng để cho xe tải Đông Phen Hoàng Huy 17 tấn 9 này ghi điểm trong mắt của người tiêu dùng và đang được săn đón rất là nhiều. Dòng xe tải Đông Phen Hoàng Huy ờ, bốn chân này được tập chạy trên nền động cơ chuyên chai mạnh mẽ ờ, với ờ, thiết kế mã lực 310, 4 kỳ 6 xi lanh theo tiêu chuẩn Euro 2 giúp xe mạnh vận hành mạnh mẽ cũng như là sửa chữa và bảo dưỡng còn có ờ, hai bình ắc quy khô được trang bị và bảo vệ bởi hộp bảo vệ rất là chắc chắn ở phía dưới này là hệ thống bầu hơi của xe giúp xe phanh dễ dàng hơn và an toàn phía bên này là bình nhiên liệu đi theo động cơ của xe Đông Phan Hoàng Huy 4 chân thì bình nhiên liệu này được làm bằng thép trắng rất là chắc chắn và có ờ, một sơn một lớp mạ rôm ờ, chống rỉ À, với mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Đông Phen Hoàng Huy này là khoảng 80 lít trên 100 km rất là tiết kiệm nhiên liệu cho các bác tài ở đây là hệ thống bánh sơ cua đi kèm theo với uh, xe xe Đông Phen Hoàng Huy được sử dụng uh, bánh đôi uh, với lớp không xăm với uh, thông số kỹ thuật lớp là 12R22.5 có uh, tại khả năng chịu lực cao và lớp chống oxy hóa rất là cao giúp cho các bác tài di chuyển trên những cung đường khó khăn một cách dễ dàng hơn ở phía dưới này là hệ thống khung gầm của dòng xe Đông Phen Hoàng Huy à, mọi người thấy là hệ thống khung gầm của dòng xe này được đúc bằng thép nguyên khối rất là chắc chắn với sự bố trí của đà dọc đà ngang rất là phù hợp à, bên cạnh đó à, hệ thống khung gầm của dòng xe tải Đông Phen Hoàng Huy này được thiết kế với à, hai cầu hai dí sở hữu động cơ mạnh mẽ đạt công suất tối đa là 228 kW trên 1 2, 2200 vòng quay trên 1 phút giúp xe vận hành mạnh mẽ và êm ái hơn, tăng năng suất lao động hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối đa. Trước mắt mọi người đây là phiên bản thùng bạc của dòng xe tải Đông Phen Hoàng Huy 17 tấn 9. Thì ờ, như mọi người có thể quan sát thấy là ờ, thùng của dòng xe tải Đông Phen Hoàng Huy 17 tấn 9 này được làm bằng chất liệu nhôm với khung sắt rất là chắc chắn và bền bỉ. Bên cạnh đó uh, bẩn của dòng xe tải Đông Phan Hoàng Huy này được thiết kế với ờ, ờ, bốn uh, uh, bẩn hở bẩn bốn bên bốn cánh một bên thì uh, dễ dàng cho việc vận chuyển hàng hóa lên xuống rất là thuận tiện cho các tài một điểm cộng của dòng xe tải Đông Phan Hoàng Huy 17 tấn 9 này nữa là uh, chiều dài của thùng là khoảng 9m6 rất là dài so với những dòng xe tải à, nặng cùng phân khúc như mọi người quan sát thấy thì ờ, Trang đang quay ờ, phía bên trong của thùng xe ờ, dòng xe tải Đông Phan Hoàng Huy 17 tấn 9 với thiết kế sàn sắt rất là chắc chắn và sắt nguyên khối những đường dọc ngang dễ dàng cho việc vận chuyển hàng hóa lên rất là dễ dàng với khung sắt thiết kế chắc chắn và bảo đảm tính thẩm mỹ cũng như là sự bền bỉ theo thời gian của dòng xe tải Đông Phan Hoàng Huy này với kích thước lọt thùng của dòng xe tải này khoảng 9m480 ờ, 2m450 ờ, và 2 m 150 rất là rộng rãi thuận tiện cho việc vận chuyển các hàng hóa cồng kềnh với số lượng nhiều nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sử dụng Vừa rồi thì em Trang vừa sơ lược với mọi người về thông tin của dòng xe tải Hoàng Huy à, ờ, 4 chân với tải trọng 17 tấn chính thì à, để sở hữu một chiếc xe tải hoàn hảo và đẹp mắt tinh tế như thế này mọi người khi đến với ô tô phú mộc của chúng đã nói ban đầu thì dòng xe tải Nam Phan Hoàng Huy này đang rất là hot và cũng như là đang rất là được săn đón trên